Chào bà con Nay trung tâm tư vấn cầu bạc bịp sẽ giới thiệu đến cho bà con một cái bộ môn đồ chơi sóc đĩa bịp mới nhất và đẳng cấp nhất trong cái năm 2019 hiện nay đến cho tất cả anh em thì em có thể biết được trước đây trong cái năm trước thì nó thường ra những dòng như là ống 1, ống 4 anh em chơi rất là khó anh em chơi cái độ chuẩn xác của nó vẫn lên được đến 85 đến 90 nhưng mà khi em đi chơi anh em có thể biết được rằng <coughs> cái ống một ống 4 này những cái nhịp rung của nó rất là cái dườm già phức tạp thứ nhất là dây dựa này dườm già này dây rất là dài và thêm một cái máy nữa đấy, máy gọi là máy rung đấy, rất là dài thế anh gọi đếm nhịp thì là đếm nhịp rất là khó nên đến 15 16 nhịp đấy thì bây giờ nó sẽ cải tiến mới nhất về cái đồ chơi sóc đĩa bịp mới nhất trong năm 2019 này đã ra mắt một cái sản phẩm mới nhất trong cái tháng 6 năm 2019 này giới thiệu đến cho anh em một cái món đồ chơi <coughs> đó chính là cái máy cảm ứng T10 mới nhất hiện nay rồi giải thích cho anh em tại sao nó gọi là ống cảm ứng bởi vì anh em đi chơi cảm ứng anh em biết rồi Đấy, cảm ứng là bắt buộc anh em phải úp bát vào và máy anh em phải đặt cao hơn quân thì nó sẽ báo trực tiếp về cái cục dung này cho anh em để anh em biết được về những mặt gì và anh em đánh cảm ứng đánh cảm ứng thì rất là sướng rồi thứ nhất là về mặt quân vị anh em thử cho tôi qua tất cả những mẫu mã quân vị như là anh em thử làm châm thoải mái anh em nhé thử làm chân thoải mái bát đĩa thì bát đĩa của người ta bát đĩa là xanh chín anh em nhé Đấy, anh em không cần phải lùa bát lùa nữa anh em chỉ lùa cho tôi duy nhất một cái mẫu quân vị không tang này vào Đấy, quân vị thì hoàn toàn là không tang làm châm thử không hút soi đèn flash không có gì anh em lùa vào những cái sòng sới rất là dễ dàng đơn giản anh em nhé đây tôi sẽ bật đèn flash lên cho anh em soi thử về mẫu quân vị của nó này anh em thấy được này mẫu quân vị của nó hoàn toàn là không tang anh em nhé đánh những mẫu quân vị này rất là sướng luôn bởi vì khi anh em đánh mẫu quân vị này anh em lùa vào những cái sòng những cái sới anh em chơi rất là đơn giản và anh em chỉ việc lùa cho tôi duy nhất bộ quân này vào và máy anh em đúc ở trong người anh em sẽ ấy làm và anh em ăn hết tiền của tất cả những sòng sới bạc bạc già bạc cáo anh em qua mắt một cách rất là dễ dàng anh em nhé thì nó sẽ cải tiến cho chúng ta về tất cả những nhịp rung và những khoảng cách xa và cái độ chuẩn xác của nó là 100% anh em nhé đồ này em không chơi được không anh em không thể làm chơi được cái đồ nào nữa anh em nhé bộ đồ này anh em không cần đấy chưa biết gì về đồ chưa chơi đồ bao giờ anh em nào lon tay mới chơi đều có thể chơi được hết về cái món đồ máy cảm ứng T10 này anh em nhé máy cảm ứng T10 này nó sẽ báo cho anh em tất cả những cái nhịp rung như là sấp như là tứ trắng nó sẽ báo hai rung này ba trắng là 3 đến 4 rung sấp 2 Đấy, có nghĩa là sấp đôi là 6 7 dung và ba đen là 8 9 dung còn tứ đen là 10 11 12 dung anh em nhá đánh rất là đơn giản dễ chơi Đấy, đồ này chỉ dung 2 4 6 8 10 rất là đơn giản anh em nhé và anh em đánh có thể đánh thẳng trực tiếp vào những mặt vị của nó tiếng kết đồ này tiếng nào cũng là tiếng kết đánh chuẩn xác 100% thì khi đi chơi anh em sẽ đúc cái máy này trong người cho tôi này và nó sẽ làm ra một cái mẫu bấm khiển này anh em đi chơi này anh em chỉ việc bật công tắc lên gạt sang là bật và anh em sóc xong Đấy, khi anh em sóc xong bát úp và bát đặt xuống đất rồi anh em chỉ bấm khiển một cái Đấy, là sẽ báo rung về trực tiếp trên cái con rung cho anh em anh em nhé thì ngay bây giờ tôi sẽ thử cho anh em luôn rằng đấy, để anh em có thể biết được về cái nhịp rung của món đồ này nó rung như thế nào anh em nhé và anh em anh em hãy cảm nhận và trải nghiệm cùng tôi về cái nhịp rung này xem làm có dễ chơi hay không anh em nhé đây đầu tiên này tôi soi qua bát đĩa cho anh em này bát đĩa hoàn toàn là xanh chín anh em nhé đây, bát đĩa này Đấy, bát đĩa hoàn toàn là xanh chín 100% anh em nhé đây đầu tiên tôi sẽ đặt tứ trắng này đây là tứ trắng thử cho anh em nhé đây tứ trắng này em đặt xong đây là khiển anh em chỉ việc bấm khiển một cái này Đấy, bấm khiển một cái nó sẽ rung đó hai dung anh em nhé rất là chuẩn luôn đây này tiếp theo là đấy, ba trắng này đấy, bấm tiếp này ba trắng anh em nhé rồi ba trắng của nó là bốn dung anh em nhé còn tiếp tục chúng ta sẽ sắp đôi này sắp đôi của nó sẽ là 6 đến 7 dung này sáu rung anh em nhá nháy nhẹ một cái này Đấy, anh em khi anh em dán vào trong người thì chỉ có mình anh em biết và mình em cảm nhận được về cái nhịp rung của nó rung của nó cảm nhận rất là dễ dàng nó theo từng cái nhịp một nháy rất là đều anh em nhé tiếp theo này chúng ta sẽ để mặt ba đen này ba đen và chúng ta sẽ úp bát vào chúng ta bấm khiển này tám 8 à, chín 9 anh em nhé tiếp theo này chúng ta sẽ đặt tứ đen này Đấy, tứ đen mười dung này 10 dung anh em nhé 10 dung tứ đen bởi vì đồ này nó chỉ dung 2 4 6 8 10 không thể nào mà dung nhiều được nhịp hơn anh em nhé đánh cái đồ này chuẩn xác 100% thì ngay sau đây không để mất thời gian của anh em nữa tôi sẽ sóc thử cho anh em qua một vài ba tiếng bạc để anh em có thể cảm nhận được về cái đồ này cũng như là về cái độ chuẩn xác của nó anh em nhé sóc luôn này khi sóc xong em cứ đặt thấp hơn máy anh em bấm khiển cái nó sẽ báo trực tiếp về cái máy rung cho anh em rung này thì rung rất là nhịp nhàng và rung nhẹ ấy. kể cả bất kể ai ngồi bên cạnh cũng không thể nào được mà nghe được cái nhịp rung của nó anh em nhé bấm này 6 dung thì chắc chắn là sấp đôi anh em nhé này anh em cứ đánh theo cái bảng của tôi sấp đôi anh em nhé rất là chuẩn này Đấy, xong sóc tiếp này đồ này đánh thì chuẩn xác 100% rồi anh em cứ yên tâm mua đồ về anh em chơi đảm bảo cho anh em là anh có thể cầm chủ được mọi sới mọi sòng bạc anh em nhé đồ này thì chấp tất cả mọi cái địa hình núi đồi độ địa hình này anh em chơi được anh em nhé bấm dụng này anh em cứ đánh theo khi nhịp rung cho tôi đấy, 7 rung thì nó lại là sấp đôi anh em nhé mở này đấy, đánh rất là chuẩn anh em nhé đấy, chúng ta cứ sóc xong đặt xuống này xong rồi anh em lại bấm bấm cho tôi này năm dung thì năm dung nó vẫn thuộc trong cái khoảng sấp đôi thì anh em vẫn có thể đánh sấp đôi được anh em nhé mở này sấp đôi anh em này Đấy, rất là chuẩn này anh em này năm dung anh em đánh vào khoảng sấp đôi vẫn được anh em nhé Đấy, còn khi mặt ba trắng là anh em bắt buộc anh em phải đánh trong vòng 3 đến 4 nhịp Đấy, lên 5 nhịp anh em đánh sấp đôi cho tôi rung nhanh đến tự nhịp thứ bảy thì chắc chắn cái tiếng này nó chính là ba đen đấy em nhá mở luôn này à xin lỗi anh em nhá đây 6 đến 7 nhịp nó là sấp đôi đấy, xin lỗi anh em nhá đây sấp đôi này 6 đến 7 nhịp anh em nhá đấy, tôi đã đọc nhầm mất đây ba đen là 8 đến 9 nhịp đấy, em này, nhìn thấy đây sau sóc xong anh em đặt thấp hơn thấp hơn máy anh em bấm kìa nó sẽ báo về này bốn dung thì bốn dung đảm bảo nó ba trắng này nhá mở luôn này này ba trắng này rất là chuẩn luôn này em nhá Đấy, anh em có thể thấy được về cái đồ này em có thể cảm nhận được cái đồ này đánh rất là sướng luôn đánh cái đồ này anh em khi anh em đi chơi anh em cứ việc ấy, lùa cho tôi duy nhất bộ quân này đi qua sòng qua sới anh em cho tất cả những con bạc già bạc cáo thử đồ test đồ qua tất cả những thử thách của sòng sới bạc anh em nhé thử nam châm nam châm hoàn toàn là không hút soi đèn flash hoàn toàn là xuyên qua chơi xong anh em bóc quân ra thoải mái anh em bóc hoàn toàn ra không thể nào mà biết được đây là quân gì anh em nhé bởi vì đây đó chính là cái món đồ chơi sóc đĩa bịp mới nhất và đẳng cấp nhất trong cái tháng 6 năm 2019 này để giới thiệu đến cho tất cả anh em để em phải chơi và chiến thắng được dễ dàng ở cái bộ môn chơi sóc đĩa này anh em nhé rồi khi chơi xong anh em sẽ tắt cái công tắc đi cho tôi Đấy, tắt công tắc cho tôi nhá cái đồ này thì em chơi rất là sướng rồi sạc thì sạc pin sạc từ em chơi sạc pin sạc đầy em chơi được trong vòng 7 đến 8 tiếng canh bạc nào dài anh em lựa anh em chơi và em dừng cuộc chơi anh em nhé thì anh em nào có nhu cầu cần muốn đấy, tư vấn về cái sản phẩm về cái đồ chơi máy cảm ứng T10 này anh em có thể gọi điện trực tiếp cho tôi qua số điện thoại 0925 88 44 nhà tôi có tất cả những mẫu như là đấy, anh em có thể làm ra bấm khiển hay là anh em có thể làm ra bấm rung trực tiếp trên tay của anh em trên trực tiếp trên cái thân ống này cũng được anh em nhé và mẫu mã quân vị thì anh em có thể đặt làm tất cả trên những mẫu mã quân vị quân thuốc quân bài quân tú quân đóm địa phương anh em chơi quân vị gì anh em chỉ việc chụp ảnh gửi qua zalo rồi tiếp cho tôi tôi sẽ làm cho tất cả anh em thì nhà tôi có hai cơ sở cơ sở một bến xe mỹ đình hà nội cơ sở 2 bến xe miền đông sài gòn anh em nào gần cơ sở nhà tôi qua trực tiếp cửa hàng từ hàng test hàng như trên video anh em lấy không như video anh em ra về vui vẻ anh em nhé cảm ơn tất cả anh em đã xem video của tôi